<laughs> đây đây vợ tôi đây là vợ tôi Ôi giỏi ơi Đừng lại tao anh chửi em thế em có thấy em ngu không Anh hỏi em có thấy em ngu không mình là đồng đội với nhau mà em bảo đối phương là ra xem live ăn khác công mẹ thì em bảo mày ra mày đá map tài thiếu cho tao đúng không công nhận với anh là một, một, một điều là em ngu đúng không đùa ông ông đúng là đồng đội ờ, à, sao lại trúng nhỉ ơ sao pha đấy lại lại lại lại lại trúng anh em nhỉ mình nghỉ không trúng luôn á mình nghỉ mình không trúng luôn hôm sau mình bỏ xong rồi mình bỏ nhưng mà trúng ờ, thì mình vẫn flash flash uh, vê đúc được à, thằng này thằng này thằng này thằng này trả giá đi cu không dùng đốt đấy rồi đại hiệp đại hiệp tha tha tha mày không na tao đúng không có tha không <laughs> chó icon đâu ra nha đâu ra nha con này cứ mà mò mò đi đâu ra hả ta ơi hai phát rồi hai phát liền chết hai mạng là cái ông ác cắt ma này đúng rồi đó cô thôi cái gì mà mẹ thôi má thằng support lên kìa thằng thằng nồi support lên kìa thôi mẹ ông có đi ngay không hả ông có đi ngay không xe đi xuống đây đi xuống đây đi xuống đây có đi đi đi đi đi đi đi đi đi này này ở sau lưng anh má a few moments later chết chết chết ờ ờ mày chạy đi cô tao bảo đừng có giết tao không nghe tha không nghe lì lì như cái gì không tha không tha này không tha này tha đi cho có cơ cơ hội để mà sống được lì thù hàng gì nhau kinh đúng à Đó, cái ông này cái ông này với ông cắt ma này ai ông ai nồi vào vào vào vào nhà chị đó anh em chết rồi bớt nhà mấy chế ơi bớt nhà mấy chế ơi bớt ngay thằng ngủ không có ra kìa máu nè rồi win nè win nè win nè à đầu đầu thẳng rồi chết người ta em sai làm tuổi trẻ đúng không đu đây đu đây đu đây đu đây đu đây ui ui ui Thôi ờ, về về về về thương bên nồi thương bên nồi À thế là lại ngon Thế là lại ngon quá má Thằng mít này nó liếm ba mạng luôn đó ta ơi Liếm vảy đáy, Này không flash không flash không flash không đai la không đai la Đòi hết spell Hết sạch qua qua thằng kia đi qua thằng kia đi không qua thằng kia à chết rồi chết chết anh em này chết anh em này chết anh em này kéo gì kéo ông Yumi này ông tu về đại rồi đi à ba ba thằng boss rồi ba thằng boss đầy đầy đầy đẩy đi đang ba boss một túc nè nè nè nè nè đâu rồi Um, ông ông ông ông có gì bút không ông ơi Your chơi chơi ngu rồi thằng này flash này flash flash mic nó yếu lắm mic nó yếu anh em thì mình mình bảo đầu game ở đấy mình không cho thằng mic nó có đồ bây giờ mà để mic nó có đồ là là thua đấy, bây giờ mới được uh, cái này cái này là kim băng này còn cái này là kim băng à hai mặt đồ tăng cơ à cái quả này lên tốt là giết luôn nè lên tốt là giết luôn nè đây đây đây đây đây lúa lúa lúa lúa lúa lúa về lúa về bản đôn nhìn nè nè nè nè nè nó còn flash flash đúng không rồi lát thử chiều nhiều lát sớm đi để tôi giết đi không thích ly rồi chết à gì gì gì gì bạn hiến gì ở bạn hiến à, à dính đàm sâu quá Việt Nam sâu quá ta tắt mute đi hoặc là mở nhạc to lên em đàng hoàng thôi đinh thật giọt tóc nha đắp tóc ok ok, chắc okay, chắn rồi xu. chắc chắn là không thả cậu nghe mãi nổi là chết công bị mẹ tôi rồi <laughs> là tôi hoàng hoàng <coughs> kiểu này là chết rồi đang có tương lai là làm ca sĩ mà ông nói giọng tôi dở chứ không phải ngồi stream ngồi stream mà bị nhiều người chửi ăn à, liều thằng này liều hồi xưa anh không phải streamer anh là ca sĩ em có yêu anh không hồi xưa ví dụ anh là không phải streamer anh là ca sĩ em có yêu anh không Tao không yêu cá vô lòi <laughs> vân vân nhưng mà hay mà đồ không không vui à không đầu lao sứ già, sứ già, sứ già. không không em ơi chị chơi đàn thôi anh hiểu gì chơi đàn thôi anh đi anh đi nghe được qua bên top với lại thì mega top kia chưa chưa end được nói chung thằng Nasus theo là win và thằng Nasus nó không đi nó đi farm mà thua nhưng mà đi farm rồi hả rồi chết là chết này cho ai win là win là win là win là en en các bảy baby ơi en các bảy baby ơi nó cứ chỉ farm vào không nhẹ cái phá làm cho riết xong rồi bây giờ đi uh, đi phớt nhà thôi cho em xem đi anh à em xem đi anh à rồi đâu để xem thằng mít nó bị thua kia kìa thằng an bị thua kia kìa bị thua thì bị thua chứ sao nó mới bị thằng z giết à đây đây đây đây đây đây đây ớ ớ ớ ớ bầm đứng lại đứng lại đứng lại đứng lại đứng đứng đứng đứng đứng đứng lại đứng lại ngay cho anh đứng lại ngay cho anh chồng nít lên úp mặt vô tường úp mặt vô tường ngoài là đấy đấy chiên sẵn mà từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ chờ thằng rai lên đánh nè à? giá đi máy cũ, giá đi máy cũ. Úi giời. Nghe bảo mấy ông ở dưới bot ghê lắm. <laughs> đi này này đi bắt túi nè tôi lợi hại lắm KDA hơi thấp thôi mà TK nó lại khác nữa nha này này đi luôn máu à ăn máu à thôi đen đó nhưng mà đen lên các bãi bì ăn là lùng en en luôn mấy ông en, en luôn en luôn đi mình dán hơn đi ăn này đó đâu sợ đâu bắt đồ có đồng hồ không được pin quá tàn xong xong buổi sáng ừ. nhà nhà anh em ơi nhà anh em ơi hả tám ba tám à chín điểm tám ba tám là chín điểm đẹp à. giết giết giết giết giết giết giết rồi chế tụi này rồi không flash không flash không flash rồi đi <laughs> nói chung là bây giờ là cái kỷ lục Việt Nam thì tầm khoảng à, trăm ba mấy game anh em ạ trăm ba mấy game mình chỉ cần ráng lên khoảng trăm ba năm game là ngon rồi tầm đấy mà được thêm trăm bốn mươi game thì quá ngon Đồ <laughs> ông Cam như là ớ có đi lại con được phát thằng này mới đây đi đâu ra Người ta gọi là ninja Ẩn thân kỹ thuật Chết đi cụ Người ta gọi tôi là ninja <laughs> một bên là càng cao càng khỏe còn một bên là càng cao càng lắc anh em nhá càng to là càng khỏe Pew anh hiểu đặt hai chân lên bà <laughs> đặt hai cái chân lên rồi xong xong xong lên bảy mươi xong rồi